chào dạ, các anh chị hôm nay quý sẽ giới thiệu cho các anh chị mình ủ cà phê con riêu tại nhà thường, thường thì ờ, chúng ta hay là dùng ờ, theo thói quen là mình dùng bột để dùng con riêu đúng không ạ thì mình sẽ có những công cụ dùng con riêu nhưng hôm nay mình ờ, thay vì mình không có công cụ dụng cụ mình cũng không có cà phê bột mà có người tặng cho mình một lon cà phê hạt thì mình sẽ làm như thế nào ạ đầu tiên hạt mình vẫn dùng con riêu được nha anh chị và dùng cực kỳ ngon nữa ở đây mình có thể pha là một lít nước nước lọc không cần nước sôi nhé nước lọc và 100 gram cà phê đầu tiên mình sẽ cho là 100 gram cà phê vào trong à, đấy dùng hạt thì mình thấy hạt mình thích hơn đúng không ạ bột thì là mình lại ờ, người ta xay sẵn rồi thì mình cần nhiều cái lọc nó rất là khó ở dưới đây mình sẽ dùng hạt thì nó sẽ nhìn thấy thích kích thích cho mình thích hơn thứ hai nữa là mình sẽ nhìn thấy cái hạt nó nhìn thơm ngon hơn đấy mình cho vào một lít nước thì cái bình này nó đã cho mình một có cái nắp lên cái một lít nước là ok nhiều người kêu nhìn thế này làm sao được ra được cà phê để uống mà rồi xong à, mình cũng không cần phải trang bị nếu như có điều kiện thì mình trang bị máy còn không có điều kiện thì mình có thể dùng ở nhà mình dùng những cái bình như thế này mình pha được cà phê như thế này xong rồi mình cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh ngăn mát của tủ lạnh và để rồi một ngày nghĩa là từ hôm nay bây giờ là 6 giờ thì đến 6 giờ tối ngày hôm sau mình sẽ lấy ra mình lọc thì đến ừ, cho anh chị xem 6 giờ ngày hôm sau thì nó sẽ nó sẽ lấy ra được cái tinh ờ, cái cái, cái, ừ, cái gọi là cái nước cốt của cà phê thì khi đấy mình sẽ sử dụng được nhiều cách mình có thể dùng với sữa tươi có thể dùng với ờ, trái cây hoặc là mình dùng với mật ong uống rất là ngon thì hãy chờ 6 giờ chiều ngày mai mình sẽ cho các bạn ra thử xem cái màu mà khi mình để nó nước nó trong nhé 6 giờ sáng ngày hôm sau thì cái màu của nước cái cà phê đó sẽ như thế nào nhé hẹn gặp các bạn vào hôm sau sau khi ủ xong một ngày bây giờ quý sẽ lọc trà, cà phê mà mình đang ủ à, ngày hôm qua là hạt và một lít nước bây giờ mình sẽ lọc mình lấy nước à, cốt cà phê để mình sử dụng ha ở nhà mình có khăn thì mình có thể lấy khăn ra mình lọc làm sao cho nó không có rớt hạt ra ngoài đấy và cái mùi thơm rất là quyến rũ anh chị cái mùi thơm từ hạt mình ủ ra rất là quyến rũ luôn à, mình sẽ lọc ra được một lít nước nó sẽ loãng hơn cà phê mình pha máy nhưng mà cái hương vị rất là thơm và cái độ tinh của cà phê nó vẫn là uh, không đậm bằng máy nhưng mà là để cái độ tinh và độ thơm thì nó vẫn lưu hơn là mình đang dùng cà phê truyền thống và cái thứ hai nữa là cái cà phê này mình sẽ à, dùng à, à, để mà đào thải độc giống như là mình uống hàng ngày thay nước trà mình có thể dùng là thay độc còn cách nữa là mình sẽ dùng mix với các dòng loại trái cây à, các anh chị muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn à, biết thêm những cách pha chế thì hãy theo dõi cái trang fanpage mà mình sẽ đã gắn vào link à, để mình theo dõi ha cách pha chế về sau thì mình lọc đây là còn nguyên hạt đấy hạt cà phê và đây là sau khi mình đã lọc ra